rất lâu lắm rồi chúng ta được gặp lại nhau trong chương trình tiêu điểm đầu tư à, phát sóng và đầu đặn vào thứ ba hàng tuần à, hai tuần vừa rồi thì à, chúng ta tạm nghỉ do thời gian nghỉ lễ kéo dài khá lâu hôm nay à, tuấn sẽ xin chia sẻ về à, cái triết lý 3P và phương pháp lựa chọn cổ phiếu có thể tăng giá đến 30 lần à, vì sao nói triết lý 3P này bởi vì cái tên của Tuấn là Tuấn Hoàng 3P thì tranh thủ hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cái triết lý này đến mọi người và triết lý này sẽ theo quan điểm của Tuấn sẽ hỗ trợ được rất nhiều các các bạn đầu tư mới nhất là các bạn mà đầu tư mới có thời gian trải nghiệm chứng khoán đâu đó khoảng 6 tháng trở xuống thì nó sẽ rất là hữu ích à, vì sao tôi muốn chia sẻ buổi hôm nay ngày hôm nay bởi vì trước đây Tuấn cũng từng là những người đi đầu tư như như như các bạn tức là Tuấn cũng bắt đầu vào trường từ năm 2009 và lúc đó cũng chưa biết một kiến thức gì cả cũng bị ờ, va vấp rất là nhiều và đầu tư vào rất nhiều những cái cổ phiếu bị sai lầm và trong thời gian đấy thì khiến cho cái cái tài sản mình tích lũy được nó bị, bị, ờ, bị, bị giảm đi đó thì trong buổi hôm nay tôi sẽ cố gắng chia sẻ với anh chị một một ờ, con đường để làm sao giảm bớt được cái số lượng cổ phiếu mà xấu trong danh mục anh chị đó thì sau cái việc mà Lý Ba p có thể giảm được cái cái rủi ro thì anh chị có thể dùng cái chỉ định ba p này để tìm kiếm những cổ phiếu có lợi nhuận cao và tuấn kỳ vọng là mức tăng đâu đó khoảng ba mươi lần khoảng 10 năm đó ok chúng ta sẽ thử uh, đi tìm hiểu ba p là gì đó thì uh, khi mà trước đây Tuấn uh, bắt đầu đầu tư ấy, thì cũng chưa có nhiều cái cái kiến thức uh, chi tiết này đâu và khi mà Tuấn đi tìm hiểu cũng về đầu tư thì lúc đó có rất nhiều các kiến thức mà nó rất là phức tạp nhưng mà sau khi qua một thời gian trải nghiệm tôi nhận thấy rằng là mình chỉ cần kiến thức nó, nó đơn giản hơn kiến thức mà nó nó nó rất là gọi là basic với mọi người và hoàn toàn thể kiếm được lợi nhuận và chia sẻ qua một chút là tôi đã từng dùng cái cái thời gian này tức là chỉ dùng cái P/E thấp thôi và nó E cao mức lợi suất cũng khá là ok rồi ok thì để, để chia sẻ kỹ hơn mọi người thì chúng ta sẽ hôm nay đến đến triết lý gọi 3P này thứ nhất cái P thứ nhất đó là P về P/E thấp P/E thấp tức là cái định giá của công ty đấy rất là rất là rẻ đúng không? Và thứ hai nữa là cái P/E đấy có khả các trường uh, chúng ta lấy ví dụ nhé của công ty kiểu FPT chẳng hạn thì P/E cái giai đoạn trước của họ lúc nào chỉ khoảng từ 10 đến 11 lần đúng không? Giả sử chúng ta coi đấy là thấp hay cao đấy nhưng uh, chúng ta cũng chưa quan tâm nhưng mà cái ngành của FPT đang đang hoạt động đó là ngành công nghệ 4.0 và ngành công nghệ 4.0 thì dần dần cái mối quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu FPT nói chung và ngành công nghệ à, với cổ phiếu FPT nói riêng và ngành công nghệ nói chung thì sẽ khiến cho cái định giá của ngành mà đang được xã hội quan tâm được tăng giá trở lại chính vì vậy chúng ta đã chứng kiến cái cú tăng giá rất là mạnh mẽ của FPT thời gian vừa qua từ giá 50 lên giá khoảng 80 cho đồng đúng không ạ thì đấy chính là cái việc của PCD của họ thấp nhưng có khả năng tăng trưởng đó đó là thứ nhất cái P thứ hai là chúng ta cần phải nói đến đó là EPS tăng trưởng thì hai cái p này nó của P, à, thực ra cũng không phải tôi nghĩ ra đâu mà là dựa trên một ờ, một gọi là vị đầu tư khác trên trên thị trường và người khá là giỏi chính là ông ờ, Chris uh, Christopher Davis thì chia sẻ với anh chị một chút về ông này uh, khi mà Warren Buffett có lời khuyên gọi là khen ngợi với các các PM trên trên thị trường thì ông chỉ khen khoảng hai ba người đâu trong đó có Peter Lynch và ông này ông Chris uh, Chris Davis này và thứ hai nữa là khi mà ờ, quỹ van quát ấy, họ thành lập được cái chỉ số và họ uh, tìm kiếm những cái PM mà đầu tư tốt hơn cái chỉ số S&P 500 uh, trên trường thì tổng cộng có rất là nhiều quỹ nhưng mà chỉ có ba quỹ đánh bại được chỉ số S&P 500 trong vòng 20 năm thì Chris Davis này là một người như thế và cái triết lý của ông dựa trên cái triết lý gọi là double pay tức là thứ nhất đó là p e thấp và khả năng tăng trưởng như tuấn vừa chia sẻ thứ hai chúng ta dựa vào khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp tương lai đó đấy là hai cái Tuy vậy thì ở thị trường việt nam mình sẽ có rất nhiều những cái điều kiện khác với cả thị trường nước ngoài vì cái độ minh bạch của thị trường mình nó kém hơn rất là rất là nhiều chính vì vậy tôi nói thêm một cái p thứ ba đó là p có cổ tức tức là nếu một doanh nghiệp mà có cổ tức ấy, thì cái rủi ro mà anh chị ờ, cầm thẳng cổ phiếu lỏng rất là rất là thấp và thông thường những công ty trả cổ tức thì tức là họ có tiền mặt và họ có tiền mặt thì tức là đâu đó là họ có khả năng kiếm được tiền và họ là có có máu có thịt còn những công ty mà chỉ có xác sống ấy, thì thông thường họ sẽ không có máu có thịt và họ sẽ không thể nào chia được thức cho anh chị tôi lấy ví dụ nhé chúng ta thử xem một cái đồ thị bên này đây giả sử đây một công ty như kiểu uh, à, rốt chẳng hạn chúng ta nhìn đây cái biểu đồ của công ty này giai đoạn này tăng rất là mạnh giai này tăng rất là mạnh nhưng nhưng về dài hạn càng cái giai đoạn này là à, nó là câu chuyện là tại sao chúng ta lại chọn một cái công ty mà nó bị giảm giá mạnh như vậy thì chúng ta thể nhìn qua một cái về cái, cái biểu đồ tài chính đây chúng ta bỏ cà phê chúng ta chọn rose chẳng hạn đây chọn chữ rose thì chúng ta xem cái anh chị có xem thế nào lịch sử chi trả cổ tức lịch sử chi trả cổ tức và cổ phiếu thì chúng ta nhìn thấy rằng là công ty này không hề trả một chút cổ tức bằng tiền mặt nào đó thì một doanh nghiệp không trả cổ tức bằng tiền mặt đâu đó chúng ta sẽ raise the question đương nhiên cái này nó sẽ không phải là là đúng là vội bởi vì các ngân hàng cũng gần như là không trả tiền không tức một tiền mặt bởi vì những công ty ngân hàng này họ vẫn đang đang đang, đang kiểu phát triển rất là tốt nên họ họ đang cần vốn để phát triển tuy vậy thì dựa nguyên cái cái phương pháp này chúng ta có thể bỏ qua được một loạt các doanh nghiệp mà chất lượng rất là kém hay chẳng hạn chúng ta nhìn sang một doanh nghiệp khác như kiểu FLC FLC một doanh nghiệp mà giá cổ phiếu gần như không tăng đúng không ạ ta nhìn thử nhé Đây, ta nhìn MRC đấy chúng ta nhìn một thời gian rất là dài Đây là cổ phiếu Mọi người nhìn thấy giá cổ phiếu chỉ một cái đường chen đi xuống này Đúng không? Nếu như Tuấn bỏ qua cái đoạn 2008 đi Đây, thì giá cổ phiếu chỉ một chen đi xuống Nếu như anh chị lựa chọn những cổ phiếu mà có cái độ chen đi xuống này thì gần như về dài hạn anh chị sẽ không thấy được tiền rồi một cái nữa là chúng ta nhìn cái cái cổ tức của doanh nghiệp này đây MLC cổ tức của doanh nghiệp này đó là anh chị có thể nhìn cả cái biểu đồ này cả cái bảng này họ chỉ có là điện thứ nhất là bán ưu đãi này cổ tức cổ phiếu này bán ưu đãi này các hình như này rồi thưởng bằng cổ phiếu bán ưu đãi cổ tức bằng họ có cổ tức bằng tiền nhưng mà số lượng rất là ít và để chủ yếu sau đó để bán lại tiếp đó thì những cổ phiếu cũng dạng như này thì anh chị cần phải rất là ý đúng không ạ và nếu chúng ta nhìn cổ phiếu này thì cái P E của thị trường đây nếu như ta nhìn 3P 3P thì P E nó là một chỉ số để đánh giá cái cái cái định giá của doanh nghiệp đấy và P E thể hiện số năm của vốn của anh chị nếu như P E của công ty này lên 71 lần đây anh chị nhìn cái con số này là 71 lần tức là 71 năm anh chị mới có thể hồi được vốn khi mà đầu tư vào SLC thì, thì câu thì câu hỏi là chúng ta nên đầu tư vào một doanh nghiệp đến 71 năm ta hồi vốn không nếu chúng ta gửi tiết kiệm lãi suất 7% thì ta mất bao nhiêu năm để hồi vốn ạ đâu đó mất khoảng là 13 năm 14 năm tầm đấy đúng không ạ sau đó cái này mất tận 71 năm thua cả lãi suất tiết kiệm thì chúng ta không nên đầu tư những doanh nghiệp này đó thì chúng ta nhìn vào 3P chúng ta sẽ loại bỏ một loạt các doanh nghiệp ảo rồi đó thế thì cái lợi ích của 3P này gì thứ nhất đó là loại bớt doanh nghiệp ảo như tuấn vừa mới nói đúng không ạ hai là chỉ tăng xác suất thành công và tí nữa vì sao tăng xác suất thành công thì tí nữa tuấn sẽ chia sẻ kỹ hơn nhưng chúng ta nhận thấy rằng là nếu như chúng ta uh, có cái quyền quyền được chọn bán đó, khi mà cổ phiếu mà trả cổ tức khoảng 10 một năm đúng không thì nếu như ta cổ phiếu ông tăng này chị chắc chắn ăn được 10 phần cổ tức rồi đó thì giống như kiểu một con chim trong tay hoặc hai con chim trong tức là anh chị chắc chắn là một con chim tức là chính là cổ tức trong tay rồi và nếu như cổ tức đó được đạt được lợi suất năm phần thì chắc chắn anh chị đạt được luôn năm phần trăm lợi suất đầu tư hàng năm luôn rồi và mình sẽ giảm giảm bớt được cái rủi ro của thị trường điều chỉnh đúng không rồi thứ tư đó là có tiền mua vào cổ phiếu tập đoàn cái câu chuyện này tôi chia sẻ một chút là năm 2019 tôi cũng bị một cái trường hợp thị trường giảm rất là sâu à 2020 2020 thị trường giảm rất là sâu cái gì covid và lúc đấy Tuấn còn full 100% cổ phiếu anh chị nhé rất là khác khi mà tuấn gặp rất nhiều anh chị đã lúc đó bắt đầu vào thị trường thì lúc ấy tiền mặt anh chị rất là nhiều và anh chị mua ở vùng rất là rẻ nhưng ngược lại tuấn đã phun cổ phiếu ở vùng rất là đỉnh, đỉnh. tức là cuối 2019 tuấn mất 100 phần trăm vào cổ phiếu thì đến 2020 khi mà tháng 3 xảy ra cho đến tận tháng 5 thì rất may mắn là lúc đó là cái lượng cổ phiếu mà chẳng cổ tức cho tay cái danh mục của Tuấn rất là nhiều và đó Tuấn cầm cái tiền tiền cổ tức đó để mua được cổ phiếu lên đó thì khi muốn cổ tức thì anh chị sẽ đâu đó sẽ có khả năng mua thêm cổ phiếu khi nó giảm giá đó và khi không tiền mua cổ phiếu giảm giá thì chính là các anh chị có thể tích sản liên tục mà chúng ta đã biết rằng khi mà chúng ta cần tích sản về dài hạn giá cổ phiếu luôn luôn tăng giá tài sản luôn luôn tăng thì chúng ta chỉ cần mua được cổ phiếu liên tục thì dần dần chúng ta sẽ thu được một con số lợi rất là lớn trong tương lai đó thì đấy là cái lợi điểm của 3P nhưng 3P không chỉ để phòng thủ và 3P có thể thủ điểm tấn công đây ok chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là tìm kiếm cổ phiếu có tăng giá đến 30 lần đến 100 lần thì trước đây team của Tuấn có ngồi team chúng tôi tư vấn đầu tư cổ phiếu direct có ngồi xem xét lại đánh giá lại những cổ phiếu nào đem lại mức lợi suất lớn nhất trên thị trường trong giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2019 ok thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có rất nhiều doanh nghiệp này anh chị sẽ thấy có cả Indo này ờ, Hoa Sen này Ờ, cao su Đồng Phú này, rồi ACL vân vân rất nhiều và cao nhất thì đó chính là công ty Vicostone PCS ở đầu bảng này nó đạt mức lợi suất là 37 lần trong vòng 10 năm 37 lần trong vòng 11 năm 11 năm chứ độ và chúng ta nhận thấy rằng rất kỳ lạ một doanh nghiệp mà chúng ta nhìn thấy tăng trưởng rất là ì ạch rất là chậm như kiểu RI đây số 17 này mức lợi suất đem lại khoảng 7 lần đó tức là nếu như anh chị gửi tiết kiệm đâu đó trong 11 năm anh chị đều bao nhiêu phần trăm chắc là gấp đôi nhưng mà khi chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu như kiểu ri này đó chúng ta được gấp 7 lần và đầu tư vào cổ phiếu như VC chúng ta gấp được ba bảy lần thì đấy là một việc mà khả năng anh chị tích sản trong thời hạn rất là lớn đó chúng ta chỉ cần chọn được cái việc tốt thôi và tôi muốn đặt cái câu hỏi là anh chị là điểm chung của 24 doanh nghiệp hàng đầu của trường này là gì khi chúng ta biết được điểm chung thì chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta sẽ tức làm gì trong hiện tại để thu được một cái khoản lời trong tương lai cũng lưu ý luôn là anh chị là trong cả danh mục này thì hiện tại chưa có cổ phiếu ngân hàng nào cả đó có thể điều đấy sẽ thay đổi trong tương lai tuy vậy thì cổ phiếu ngân hàng thì tôi nói là về cơ bản họ cũng chẳng đức họ mất đi một cái p ba trong ba cái p đấy rồi thì đâu đó là đâu đó là chúng ta sẽ xem xét thêm cái cổ tức này tác động như thế nào trong doanh nghiệp ok rồi chúng ta sẽ sang cái phần mà điểm chung của 24 doanh nghiệp này 24 doanh nghiệp hàng đầu thị trường này đem lại mức lợi suất tốt nhất thị trường này đó là gì thì thứ nhất là các công ty điểm chung là một là họ có em lên đây tức là có một phần năm số công ty mà họ xuất hiện trong cái cái danh mục này là họ có thực hiện em lên đây tức là họ mua bán ví dụ như vết chẳng hạn mua bán liên tục các khu bất động sản mới và chính vì họ mua bán bất động sản liên tục nên thành ra là quỹ đất của họ không ngừng nở không ờ, nở ra và khi quỹ đất của họ lớn như vậy thì họ tiếp tục tiếp tục cái cái mô hình kinh doanh của họ rất là hiệu quả đó nhất là em đây thứ hai là những công ty đó có một cái cái rào cản tay nhập ngành rất là lớn như là vốn này vốn vốn tay nhập rất là lớn này hay là bản quyền hay là công nghệ hay là nhân lực thì ở đây ví dụ một doanh nghiệp mà có cái cái lợi thế về, về công nghệ rất là lớn VCS năm 2009 khi anh Hồ Xuân Năng anh, gia nhập uh, mua lại công ty uh, ờ, VCS này thì lúc đó anh đó anh có mới ờ, mới mua lại công nghệ uh, làm đá cái nhân tạo của Vetter và khi làm cái công nghệ đấy thì uh, anh mua luôn công nghệ đấy, công nghệ độc quyền và khi làm công nghệ đấy thì cái chất lượng của đá đá thanh anh của VCS nó vượt trội hơn tất cả các nước khác trên trên thị trường thế giới luôn và họ xuất khẩu ở nước nhiều ở mỹ và úc đó chính cái cái việc đấy khiến cho ờ, VZ có một cú tăng lợi nhuận rất là mạnh mẽ trong vòng khoảng một năm vừa qua rồi thứ ba nữa là lợi thế cạnh tranh là lợi thế cạnh tranh có thể là mạng lưới phân phối này có thể lợi thế về quy mô này tài sản vô hình này, chi phí chuyển đổi này và 44 41 phần trăm công ty trong nhóm này có lợi thế cạnh tranh rất là cao đó thì chúng ta nhìn nhận nhìn nhận có ba cái điểm mà doanh nghiệp có khả năng tăng vọt trong tương lai đó một là điểm công ty có em đây những đất mới em ở đây những công ty mới ví dụ như gần đây chúng ta thấy em MIT em ở đây thêm ờ, thêm Intellinet ờ, hay là em ở đây thêm Base.vn hoàn toàn đấy là một một cái catalyst rất là lớn chúng ta cần phải xem thêm đúng không ạ và thứ hai chúng ta phải có là họ có rào cản một ngành rất là lớn ví dụ họ có vốn họ bản quyền họ có lợi thế về công nghệ về nhân lực rồi thứ ba là họ có lợi thế cạnh tranh đó đúng không ạ thì ba cái này là ba cái mà chúng ta cần quan tâm rồi chúng ta sẽ cùng xem tiếp tiếp là cái định giá của có có thực sự có quan trọng hay không nếu mà anh nhìn trong cái, cái bảng này anh chị mới nhìn cái bảng nhất là p trên e định giá theo theo p là số, số 5 bốn nếu chúng ta nhìn thấy rằng là cái định giá của họ nó tăng tổng thị trường ấy, định giá tăng không quá nhiều ví dụ như ngày xưa là 11 2009 định giá chung là 11 thì bây giờ là 14 đúng không ạ nhưng mà những nhóm nhóm khác thì cái định giá thậm chí còn giảm từ ba về còn 6,8 9,3 và còn 8,6 đó tức là rất là ít công ty được định giá là tăng lên đúng không nhưng mà đa phần còn lại là giá là giảm xuống đó rồi ok chúng ta nhìn P trên b thậm chí P trên b còn giảm đi đây anh chị đã nhìn cái biểu rồi cái, cái bên này P trên b hầu hết đều giảm đi tất cả ở tất cả các doanh nghiệp trong cái nhóm theo dõi đều có P trên b giảm đi đó chúng ta nhìn thấy được là rõ ràng là đâu đó định giá bằng theo giá trị tài sản vô hình không có nhiều ý nghĩa đúng không ạ rồi như vậy sau khi mà tìm lại tất cả điểm chung của những doanh nghiệp này thì team trung tâm tư vấn đầu tư cũng nhận thấy rằng là đây là những điểm chính yếu và quan trọng nhất để cho một doanh nghiệp có thể à, tăng trưởng gấp 30 lần đến 100 à, lần trong vòng 10 đến 10, 15 năm tới thứ nhất đó là gì công ty có khả năng tiềm năng thị trường lớn này tiềm năng thị trường lớn thị trường phân mảnh và nếu tốt nhất là thị trường xuất khẩu đúng không ngày xưa VCS khi họ họ phát triển đó là họ có gì họ thị trường của họ thị trường xuất khẩu thị trường xuất khẩu họ vào úc và vào mỹ rất là lớn đúng không rồi thứ hai thứ hai là họ có lợi thế cạnh tranh cao hoặc là ít nhất trong trung bình ngành đúng không ví dụ như công ty vĩnh hoàng ờ, hay nam việt họ cũng có trong cái danh mục này và họ cũng có một cái gọi là thị trường rất là phân mảnh và thị trường của họ là thị trường xuất khẩu rồi họ có lợi thế cạnh tranh so với cả những công ty khác trong ngành và Việt Nam mình lại có lợi thế về thủy sản so với các các nước trong khu vực đó đấy là những cái lợi thế cạnh tranh của không chỉ doanh nghiệp mà của cả quốc gia rồi thứ ba nữa là M&A đem lại giá trị mới cho doanh nghiệp đúng không thứ tư đó là định giá tương đối cao chưa hẳn là tiêu cực bởi vì sao bởi vì sao có dòng này vì bởi vì à, vích chẳng hạn Vincom vích có nằm trong danh mục này thì vích à, vích là cổ phiếu uh, lúc lúc có nghiên cứu trong năm 2009 là P trên e có 20 lần cũng phải lưu ý với anh chị là năm 2009 thì P trên e thị trường mình đâu đó chỉ có 12 13 lần mà thôi nhưng đến hiện tại P trên e của vích đâu đó lên tận 70 lần đúng không rồi một cái nữa đó là Vinamilk khi lọt vào ờ, danh sách này năm 2009 thì Vinamilk họ chỉ có PGE khoảng 11 12 lần mà thôi nhưng đến bây giờ thì PTD họ đỉnh cao họ tận 23 lần và bây giờ họ 15 16 lần đúng không rồi à, thứ ba nữa là ờ, thứ thứ năm nữa là họ sẽ có sự thay đổi trong ban lãnh đạo ví dụ như đối với cả trường hợp của VCS là họ thay đổi được ban lãnh đạo khi anh Hồ Xuân Năng về về lãnh đạo của công ty đúng không đó rồi cổ tức là một tác động rất là lớn cổ tức nếu chúng ta không xác định cái cổ tức này thì à, chúng ta sẽ thiếu đi một cái biến cực kỳ quan trọng để minh họa thì này mình sẽ xem lại cái cổ phiếu của VCS chẳng hạn các chị nhé đây chúng ta sẽ nhìn cổ phiếu của Vicostone Vicostone trong 10 năm là cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất với tốc độ tăng trưởng là 3.790% và nếu chúng ta chia 100 luôn đi thì tăng trưởng đâu đó khoảng 37 hoặc 38 lần đúng không ạ 38 lần trong cổ phiếu tăng trưởng trong khoảng 11 đến 10 11 năm rồi đó thì chúng ta sẽ xem qua cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp này trong 10 năm qua chúng ta nhìn đây doanh thu tăng trưởng đâu đó khoảng 9 lần 9,6 lần lợi nhuận EBITDA tăng trưởng đâu đó khoảng 10 lần và lợi nhuận tăng trưởng đâu đó khoảng 15 lần đúng không lợi nhuận tăng trưởng 15 lần nhưng mà cái định giá không phải tăng, anh chị nhìn nhá định giá không của 15 88 và 86 thì giá vẫn định giá đây là định giá theo P/E không hề tăng tức là nếu như chúng ta nhìn thuần thì nó chỉ tăng trưởng đâu đó thì chỉ được trên duy nhất một cái là là lợi nhuận đúng không như vậy nó tăng 15 lần và định định giá P/E không hề tăng thì đâu đó chúng ta biết rằng là nếu như bình thường thì vốn hóa đâu đó chỉ tăng khoảng 15 lần nhưng thực tế Vicostone cái mức tăng trưởng lợi nhuận của họ tăng trưởng cái cái cái lợi nhuận đem lại nhà đầu tư là 38 lần 15 và 38 tức là gấp đôi lần nữa điều đó chứng tỏ là gì chứng tỏ là cổ tức mà Vicostone chia lại cho cổ đông ấy nó đem lại gấp đôi cái số lượng cái lượng tiền mà mà cổ đông nhận được từ cái việc tăng tăng lợi suất thuế đúng không đó thì chúng ta sẽ nhìn lại ờ, một số các ờ, cổ phiếu ví dụ ngành ngân hàng đúng không thì lúc đó chúng ta sẽ mất đi cái cái pay ba đấy, đấy cổ tức chúng ta chỉ nhận được là a à, tôi thuế họ tăng được này thì mình sẽ được này đúng không còn có những doanh nghiệp mà không cần ờ, giữ lại vốn nhưng mà vẫn tăng được lợi nhuận sau thuế như vậy thì đó sẽ là những cái món hời rất là lớn chúng ta sẽ nhìn thử Vicostone trong vòng 10 năm qua họ chẳng tức như nào anh chị nhé đây chúng ta sẽ vào cái trang cà phê đây rồi chúng ta sẽ chọn cái Vicostone VCS đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái mức cổ tức của họ trả là rất là khủng khiếp đấy kéo không hết đây anh chị cũng nhìn thấy cổ tức bằng tiền rất là nhiều cổ tức bằng tiền rất là nhiều đó và thỉnh thoảng chia lên cổ phiếu và họ cũng chia cổ tức tiền như vậy thì cái khi mà số lượng cổ phiếu tăng ví dụ như chia cổ tức bằng ba phần trăm chẳng hạn thì năm nay anh chị có 100 cổ phiếu thì năm nay anh chị có 130 cổ phiếu và mức cổ phiếu vẫn trả cổ tức khoảng 3 nghìn thì năm nay là 3 ba nghìn năm năm là bao nhiêu ba nghìn ba trăm đồng đúng không và dần dần như thế thì cổ tức mà cổ đông nhận lại cũng càng ngày càng nhiều ok đó thì đây là một vài cái chia sẻ của Tuấn về cái triết lý 3P và cách anh chị lựa chọn ờ, cổ phiếu mà có khả năng tăng trưởng ờ, ờ, tăng trưởng đến 30 đến 50 lần trong vòng 10 đến 15 năm tới đúng không ạ? Tôi xin nhắc lại đó là gì? 3P là gì? Một đó là P trên thật e có khả năng tăng trưởng thứ hai đó là gì thứ hai là fs tăng trưởng và thứ ba là có cổ tức rồi đó thì uh, trong dài hạn thì tuấn khuyến nghị anh chị hãy luôn luôn chọn cổ công ty mà có khả năng tăng trưởng chúng ta nhìn thấy cái đường màu đỏ này là đường khả năng tăng trưởng giá trị thực của doanh nghiệp thì giá trị thực của doanh nghiệp là thông thường phụ thuộc vào chính cái việc tăng EPS hàng năm đó chúng ta hãy cố gắng lựa chọn những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng vì chúng ta chưa lo lựa chọn những cái cổ phiếu có có giá trị tăng dần theo thời gian thì về cơ bản dài hạn cái giá không về của giá trị đúng không ạ và chúng ta sẽ vừa được hưởng cái khoản khoản khoản từ giá đến về giá trị thực và giá trị thực tăng dần theo thời gian thì khi mà giá trị thực tăng để càng lâu thì cái lợi nhuận chúng ta thu được được càng lớn đó là đó chính là cái nguyên lý về lãi kép và nếu anh chị có uh, nhu cầu ờ, hỏi thêm thì Tuấn gì về về vấn đề này thì anh chị có thể quét cái mã QR này và vào ờ, và chat với Tuấn qua Facebook ok Ờ, Tuấn ờ, chắc là buổi mai nay mình đến đấy thôi và uh, Tuấn sẽ hẹn gặp lại quý vị anh chị nhà đầu tư trong buổi thứ ba tuần tiếp theo uh, chương trình tư liệu đầu tư được phát sóng vào thứ ba hàng tuần và bên cạnh đó là có một số chương trình khác như chương trình la bàn đầu tư vào chiều thứ hai hàng tuần chương trình bay sóng đồng phiếu vào uh, thứ năm hàng tuần xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư